Alo. Alo. Vâng là xin được kính chào tất cả quý vị, ờ, anh chị em, cô chị, chú bác cùng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh soi cầu Huyền Trang 01. À, Huyền Trang xin trân trọng à, xin chào, chào tất cả mọi người. Chúc cho tất cả mọi người chúng ta có một sức khỏe dồi dào à, và chúng ta có những con số đẹp và những cái đường cầu hay à, để chúng ta chơi hàng ngày. Huyền Trang soi cầu thì hoàn toàn là miễn phí cho nên anh chị, cô dì chú bác đi qua thì hãy nhớ để lại cho Huyền Trang một nút like cũng như ấn đăng ký kênh để ủng hộ Huyền Trang để Huyền Trang có động lực tốt nhất. Huyền Trang à, sẽ soi ra những đường cầu, những con số đẹp để giúp cho anh chị, cô dì, à, chú bác, à, tất cả mọi người chúng ta chơi để chúng ta tham khảo hàng ngày đúng không ạ? Và điểm qua kết quả mở thưởng của ngày hôm nay thì à, trên uh, Màn hình của anh chị em các bạn đây chính là cái bản kết quả mở thưởng của chúng ta ngày hôm nay à, đầu tuần ngày thứ hai ngày 13 à, tháng 6 năm 2022 ở đài thành phố Hồ Chí Minh thì sổ ra giải đầu chúng ta sẽ có là con 54 và giải cuối là đuôi là con số 27 ở đài Đồng Tháp thì chúng ta có đầu là 80 và đuôi là 38 và ở đài Cà Mau thì chúng ta có đầu là con số 17 và đuôi là con số 92 À, nhìn chung thì các đầu lô tô thì à, ở đài thành phố Hồ Chí Minh từ đầu 0 cho đến đầu 9 thì à, chỉ có duy nhất là đầu số 3 là bị câm anh chị ạ. Chỉ có đầu số 3 là bị câm thôi. Còn ở Đồng Tháp thì chúng ta có từ đầu 0 cho đến đầu 9 thì à, đầu câm khá là nhiều đó là đầu 6 và đầu 7 và đầu 9. Còn đối với ở đầu Đài Cà Mau thì chúng ta có đầu 0 đã bị câm và đầu số 4 thì với bản kết quả mở thưởng ngày hôm nay thì không biết anh chị uh, có trúng được đầu đuôi cũng như bao lâu thì uh, xin chúc mừng tất cả quý anh chị. Uh, chúc cho quý anh chị uh, chúng ta có nhiều sức khỏe cũng như có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Uh, và Huyền Trang làm soi cầu thì Huyền Trang dựa vào những cái uh, kinh nghiệm của Huyền Trang cũng như những cái kỹ thuật à, Huyền Trang sẽ chốt ra những con số tham khảo cho anh chị à, chúng ta chơi hàng ngày và chúng ta vào hàng ngày mục đích lớn nhất của Huyền Trang đó là Huyền Trang không bán solo số đề cũng như không bán số uh, ờ, quý anh chị nhé Huyền Trang chỉ là uh, làm rồi Huyền Trang chia sẻ kinh nghiệm cũng như những uh, chốt cho những con số tham khảo cho anh chị để chúng ta tham khảo để chúng ta có cơ sở chúng ta nếu có chơi thì chúng ta chơi thôi quý anh chị nhé chứ Huyền Trang không có chốt số cũng như không uh, bán số cho nên là anh chị hãy nhớ lưu ý là như vậy và điểm qua kết quả của ngày hôm qua ở đây Huyền Trang có chốt alo một hai vâng là kính chào anh chị em quý anh chị này chúng ta tham khảo nhé từng vâng, cũng đã mở ra thì uh, Huyền Trang cũng đã điểm danh rồi và đây đây thì, là à, cũng à, xin nói luôn đó là xin cảm ơn tất cả quý anh chị đã có những cái lời động viên lời khích lệ cũng như cái tinh thần ủng hộ cho Huyền Trang để Huyền Trang có những cái động lực tốt để Huyền Trang um, đưa ra những con số hàng ngày đây ạ kênh của Huyền Trang đây đúng không ạ và cái lời xin cảm ơn tất cả mọi người ngày hôm nay đã có 400 ờ, này 464 lượt xem của tất cả mọi người cũng như lượt like của quý vị đó là 14 lượt like thì um, Huyền Trang cũng xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người à, chúng ta đã, đã có những cái có những cái uh, lời tốt nhất cũng như những cái lượt xem hay nhất để cho Huyền Trang Huyền Trang có cơ sở để Huyền Trang Huyền Trang xin ờ, chân thành cảm ơn đó là 1464 lượt xem của quý vị cũng như à, ờ, 14 lượt like của tất cả mọi người. Và quý anh chị có những cái lời bình luận nào hay thì có những cái dự đoán sổ số thì à, hàng ngày thì quý anh chị cứ việc à, bình luận các bạn nhé. Thì à, hàng ngày thì Huyền Trang sẽ thống kê và có cái giải thưởng cuối tuần đó là bạn nào dự đoán tốt nhất à, kết quả cao nhất thì Huyền Trang sẽ trao cho mọi người 500k à, tiền thể cao hoặc là các bạn có thể gửi số tài khoản qua thì à, Huyền Trang sẽ à, trao cho tất cả các bạn các bạn nhé các bạn cứ bình luận thì các bạn chả mất mát gì cả cứ bình luận vào đây công khai thì à, Huyền Trang sẽ cuối tuần Huyền Trang sẽ thống kê lại và Huyền Trang sẽ trao quà cho những ai à, dự đoán tốt nhất và có dự đoán chính xác nhất hàng ngày và đối với kênh của Huyền Trang thì quý anh chị có những cái góp ý nào, những cái lời nào à, góp ý cho Huyền Trang thì Huyền Trang xin xin lắng nghe và xin à, rút kinh nghiệm dần và sẽ đưa ra những cái dự đoán tốt nhất hàng ngày cho quý anh chị để chúng ta chơi và chúng ta tham khảo đúng không ạ thì à, đối với những cái, cái cầu lô cầu đề cũng như những cái dự đoán hàng ngày thì huyền trang thì huyền trang sẽ cố gắng nỗ lực tốt nhất để tất cả những con số những cái dự đoán thì Huyền Trang sẽ góp ý cho tất cả mọi người hàng ngày đúng không ạ? Và ở đối với Đài Thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay thì thì Huyền Trang có chốt cho anh chị em chốt cho chị anh anh chị em đó là bao Paulo 96 và 72 đúng không ạ? Huyền Trang có chốt cho anh chị em bao lô đó là 96 và 72 Trang ngày thứ hai. Thì nhìn trên bảng kết quả của chúng ta 96 và 72 thì khá rất tiếc nó là không về rồi. À, đối với đây Đồng Tháp thì chúng ta có 73 và 83. Đồng Tháp các bạn ạ, 73 và 83 thì chúng ta đã ăn được con lô 83 các bạn nhé. Đây. Chúng ta đã ăn được con lô 83. À, chúng ta đã nổ rực rỡ tương bừng ở Đài Đồng Tháp đó là con 83 các bạn nhé đây còn con 73 của chúng ta 83 thì nó đã về nổ tương bừng hai nháy các bạn ạ. ở Đài Đồng Tháp thì xin chúc mừng tất cả mọi người chúng ta ở Đài Đồng Tháp chúng ta đã chơi được con lô 83 thì Huyền Trang xin chúc mừng tất cả anh chị đó là 83 đã nổ rực rỡ hai nháy quý anh chị nhé còn nó ngược lại con 38 còn đuôi luôn các bạn đặc biệt luôn rất tiếc còn ờ, đối với đài Cà Mau thì ờ, con 24 và 07 thì ờ, rất tiếc trên bảng kết quả thì không có 24 và 87. Thì cũng xin chia buồn cho những ai theo đài Thành phố Hồ Chí Minh và đài Cà Mau. Còn đối với đài Đồng Tháp thì chúng ta đã à, 73 và 83 thì chúng ta đã con lô 83 đã nổ rực rỡ tưng bừng hai nháy rồi. Thì quý anh chị nào có ăn được à, lô ở đài Đồng Tháp thì cũng xin chúc mừng quý anh chị và để lại những cái lời bình luận tốt đẹp nhất dành cho Huyền Trang quý anh chị nhé. Thành Trang sẽ luôn luôn nỗ lực và luôn luôn cố gắng tìm ra những cái đường cầu, những cái dự đoán tốt nhất để cho quý anh chị để chúng ta tham khảo, chúng ta chơi hàng ngày. Thì Huyền Trang soi cầu thì hoàn toàn là miễn phí rồi. Huyền Trang sẽ không bao giờ thu phí của bất kỳ ai, cũng như à, thu à, bất kỳ à, của anh chị, cô gì, chú bác những cái à, đồng tiền nào cả. Huyền Trang sẽ làm là hoàn toàn miễn phí và Huyền Trang làm đó là cái sở thích của Huyền Trang cũng như là làm vì đam mê quý vị anh chị ạ cho nên là Huyền Trang không bao giờ thu phí của tất cả quý vị anh chị các bạn nhé. Và sau khi đã nghiên cứu và phân tích thì Huyền Trang sẽ đến cái phần chốt số dự đoán kết quả sổ số miền Nam ngày 14 tháng 6 năm 2022 cho tất cả quý anh chị. Đối với đài à, Bến Tre, ngày mai chúng ta sẽ có đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu của anh chị nhé. Thì đối với đài Bến Tre thì Huyền Trang sẽ chốt cho quý anh chị con lô đó là con con 58 và con à, 65 à, đã bao lô cho đà Bến Tre à, đấy với đà Vũng Tàu thì Huyền Trang sẽ chốt con con 66 và con 54 ở đài à, Vũng Tàu cho quý anh chị bao lô vào ngày mai và đối đà Bạc Liêu thì Huyền Trang sẽ chốt cho anh chị có là con 69 và con 23 rồi con đầu đuôi ba đài ngày mai thì Huyền Trang sẽ chốt cho quý anh chị đó là con 87 65 95 và con 64 à, đào, bao đầu đuôi ba này ngày mai à, trước đây là những con số tham khảo của Huyền Trang à, vào ngày mai ngày mùng bạ thứ ba ngày 14 tháng 6 năm 2022 thì à, những con số chỉ là mang tính chất tham khảo thì quý anh chị có muốn à, chúng ta chơi thì chúng ta chơi lô tô và chúng ta mua căn đấy vào để căn vào để chúng ta chơi lô tô hàng ngày chúng ta đánh à, lô tô hàng ngày quý anh chị nhé à, chúng ta sẽ góp phần đó là ít nước lợi nha à, có niềm vui vào mỗi buổi chiều hàng ngày và đây là cái phần dự đoán kết quả sổ số, miền Nam vào ngày thứ ba ngày 14 tháng 6 này 2022 cho tất cả quý anh chị vào ngày mai. Thì quý anh chị yêu mến kênh thì hãy nhớ rằng bớt chút thời gian để lại cho Huyền Trang một nút like cũng như ấn đăng ký kênh để Huyền Trang có động lực tốt nhất. để Huyền Trang đưa ra những cây đường cầu, những con số đẹp nhất để cho quý anh chị chơi để chúng ta tham khảo hàng ngày quý anh chị nhé. Và với video thì mình Trang xin kính chúc cho cô dì chú bác ngày mai chúng ta có số một sức khỏe dồi dào, có một cái à, tinh thần thật là tốt để chúng ta đón chào ngày thứ ba ngày mai các bạn quý anh chị nhé. Mình Trang xin kính chào và hẹn gặp lại.